Sony. Hãy cùng thưởng thức Single Kune và khám phá cảm giác thông mũi, mát họng tức thì. Thật mát lạnh, thật sảng khoái. Hưng phấn tột cùng với từng đợt sóng hương vị lan tỏa Singum Kune thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu